Vở kịch nghìn tỷ Quốc hội đóng cửa vì Covid. Quốc hội có thành công như báo đăng. Báo chí nhà nước Việt Nam hôm 29 tháng 7 đồng loạt đưa tin cho biết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã bế mạc với những tiền lệ thành công chưa từng có. Đơn cử như ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, được truyền thông nhà nước trích dẫn cho biết chưa kỳ họp nào phải rút ngắn một nửa thời lượng và cho rằng với tinh thần khẩn trương, khoa học và trách nhiệm nên dù giảm thời lượng nhưng chất lượng của kỳ họp không hề thay đổi hay có những thông tin như có những báo cáo được hoàn thành vào lúc nửa đêm để kịp phục vụ quốc hội. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khi trả lời RFA hôm 30 tháng 7 nhận định về kỳ họp này. Bây giờ mình đã có một quốc hội hiện thực, nó đã hình thành, mặc dù cách nó hình thành thì cá nhân tôi không thích tí nào cả. Cuộc họp quốc hội ấy tôi chú ý đến ý kiến của các ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và chánh án Nguyễn Hòa Bình về những lời phát biểu gọi là thông điệp khi họ thề thốt trước Quốc hội có đưa ra. Tôi thì khen họ là có đưa ra, đưa một vài đạo lý. Tôi nghĩ nó đúng thôi, họ nói không sai. Nhưng mà nói chung chung thành ra cũng sẽ khó thực hiện. Ví dụ như đại đoàn kết dân tộc, hài hòa ba thứ là kinh tế, xã hội và môi trường. Nhưng đó là đạo lý chung chung. Tôi cũng nghĩ được như thế, nhưng với họ phải có cái gì để cụ thể hơn, sâu sắc hơn, chính xác hơn và khả thi hơn. Ông Nguyễn Khắc Mai khen những vị lãnh đạo này biết nói, đại đoàn kết dân tộc, nhưng ông Mai chê những người này không hiểu rõ thế nào là đại đoàn kết dân tộc. Ngoài ra, các cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý như vuv còn cho rằng kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 dù diễn ra trong thời gian ngắn khi chương trình được rút gọn để tập trung chống COVID-19, song các nội dung đều được bàn thảo thẳng thắn với nhiều phát ngôn ấn tượng trên nghị trường. Thông tin này cũng có phần đúng khi mấy ngày qua dư luận mạng xã hội bức xúc khi đại biểu Quốc hội, giáo sư Lê Quân tại kỳ họp này đã phát biểu kiến nghị cần phải đảm bảo học phí cũng là rào cản kỹ thuật để tránh việc học sinh lao vào đại học và trở thành học đại. Một đại biểu quốc hội phát biểu một cách ngô nghê khiến nhiều người cho rằng đại biểu quốc hội bây giờ là những người thích nói và không cần biết nói đúng hay không đúng đến mức nào. Họ không cần biết trách nhiệm trong phát biểu của đại biểu quốc hội có thể ảnh hưởng đến dư luận như thế nào. Tại sao một người được cho là đại diện cho dân mà lại phát biểu không cần biết người dân nghĩ gì? Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà ngôn ngữ học đang giảng dạy tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khi trả lời cho RFA nhận định. Họ nói như thế hay họ nói những chuyện quái đản hơn nữa thì tôi không lấy làm lạ. Tại vì cái đề nghị đó không liên quan gì đến chuyện họ có trúng cử hay không. Hãy tưởng tượng một xã hội được tổ chức sao cho một đại biểu quốc hội nói năng làm trò cười cho thiên hạ, thì ngay sau đó họ nhận ngay hậu quả. Không bao giờ người dân bỏ phiếu cho họ được thì tự nhiên các đại biểu quốc hội sẽ trở nên thông minh hơn, dè dặt hơn và trước khi nói gì họ phải uống lưỡi bảy tám lần. Nhưng bây giờ tất cả do một người nào đó không phải người dân quyết định cho số phận của họ, cho nên họ chỉ cần nói được lòng người kia chứ không cần biết họ giỏi hay dốt. Vì vậy họ nói như thế hay điên rồ hơn gấp 10 lần cũng không lạ. Ngoài ra, các phát biểu của đại biểu quốc hội là các lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam cũng được báo chí trong nước đặc biệt khen tặng, tung hô. Đơn cử như phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức của đảng viên. Ông Trần Bang, một người bất đồng chính kiến khi trả lời RFA hôm 30 tháng 7, nhận định về phát biểu của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thứ nhất, tôi thấy hình như các ông này còn quen việc của bên tổ chức trung ương đảng nhiều hơn là một ông thủ tướng. Ông nói phải củng cố tổ chức đảng trong chính phủ, tăng cường trách nhiệm cá nhân. Nói chung là ông nói như một người xây dựng đảng nhiều hơn là một ông thủ tướng. Tôi cũng không dám phê phán riêng cá nhân ổng vì ổng là người được đảng phân công ngồi vào ghế mà tôi nghĩ là quá to, quá sâu rộng với tầm của ổng. Cảm giác như ổng không đọc hiến pháp nhiệm vụ của một ông thủ tướng được hiến pháp quy định rõ là người đứng đầu hành pháp. Mà Việt Nam có đặc điểm thủ tướng cũng là ủy viên Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội luôn, thành ra ba vị trí nằm trong ghế đó nhiệm vụ thủ tướng là gì thì gần như ổng không thuộc bài. Chẳng hạn, thực hiện nhiệm vụ hành pháp thì phải nói ra là định trình dự luật gì và chính sách gì trong nhiệm kỳ này, nhưng ông ta lại chỉ nói về chính sách đảng. Hay như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, để thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngay tại kỳ họp lần này của Quốc hội, những chi phí không thực sự cần thiết như hoa trang trí đều được cắt giảm tối đa, Phát biểu này cũng được báo nhà nước ca ngợi. Liên quan vị trí của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Trần Bang cho rằng ghế của ông Huệ cũng quá lớn so với ông ấy, ông Bang tiếp. Chủ tịch Quốc hội quan trọng nhất là sửa đổi hiến pháp, ra luật và sửa đổi luật, giám sát sử dụng luật. Nhưng ông không nói được câu nào liên quan mà chỉ nói chuyện chống lãng phí, ngay cả việc mua hoa tươi của Quốc hội phải giảm. Đó là chuyện rất nhỏ, chống lãng phí cũng cần nhưng đó thuộc ngành tư pháp giải quyết án tham nhũng. Quốc hội chỉ giám sát hoặc sửa luật để giảm tham nhũng lãng phí. Hay anh phải ra được luật gì đó cho dân được mở miệng như luật biểu tình hay sửa luật để có tự do ngôn luận, báo chí tư nhân được ra. Anh phải ra luật theo nguyện vọng của nhân dân mà về chủ quyền anh không nói. Suy nghĩ về bốn lãnh đạo cấp cao vừa được Quốc hội bầu lại. Báo viết và báo mạng Việt Nam ngày 27 tháng 7 đăng lên đầu trang chân dung kèm những tuyên bố lời hứa của bốn lãnh đạo cấp cao được bầu lại tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Những tuyên bố và hứa hẹn của họ có gì mới? Bốn lãnh đạo cao cấp mà báo chí loan tin được gần 500 đại biểu quốc hội bầu chọn cho nhiệm kỳ 5 năm tới là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án tối cao là đã được lãnh đạo Đảng Cộng sản lựa chọn, được đưa ra bầu ở Quốc hội chỉ là hình thức thô thiển, gây ra lãng phí và sự nhàm chán. Lời tuyên thệ của bốn ông có nội dung hoàn toàn giống nhau, được chép ra từ một mẫu soạn sẵn. Các ông đọc tuyên thệ với một giọng sáo vẹt, vô hồn. Ông Nguyễn Hòa Bình được bầu làm chánh án tối cao là một sự ngỡ ngàng nhất của nhiều người sau vụ ông đã dẫm đạp lên công lý ở phiên phúc thẩm, kết tội oan cho Hồ Duy Hải. Phải chăng đây là một vết mờ ám? Nghe ông nói về cải cách tư pháp, về công bằng và nhân văn trong hoạt động tòa án mà nhiều người không nhịn được sự cười đùa và chế nhạo, nhân dân đang đợi xem. Đó là cảm nghĩ đầu tiên có chút vướng mắt của giáo sư Nguyễn Đình Cống, từng là đảng viên có tinh thần cầu tiến quan tâm đến chính trường Việt Nam. Trong khi đó, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng Họ đã dùng công thức đảng cử dân bầu, khi ra ứng cử thì bốn ông này không hề có chương trình tranh cử, mà bây giờ thì người ta đã bầu rồi. Nhưng trường hợp Nguyễn Hòa Bình riêng tôi thì tôi bất mãn một anh chánh án đánh mất uy tín tòa án, vi phạm quyền thụ hưởng công bằng và lẽ phải của nhân dân, trà đạp luật pháp và hiến pháp, thế mà quốc hội theo lệnh ai mà vẫn bầu ông này ra. Tôi thấy nó hạ thấp uy tín của thể chế, của nhà nước lại. Tại buổi công bố tín nhiệm bốn khuôn mặt lãnh đạo mới, các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Nguyễn Hòa Bình đã lần lượt đưa ra những tuyên bố gọi là cam kết với cử tri trong tư cách nhân sự duy nhất được đề cao vào chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Xuân Phúc cam kết rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ gìn và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc cùng với các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và truyền thống thiêng liêng của dân tộc vì sự phát triển lớn mạnh, toàn diện và bền vững của đất nước. Chủ tịch nước đáng ra phải là người đại diện cho tinh hoa của dân tộc, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc được đặt vào vị trí đó chỉ theo đà từ chức thủ tướng chuyển lên chức chủ tịch nước theo sự phân công, theo lời giáo sư Nguyễn Đình Cống. Ông tỏ ra là người tích cực, hăng hái trong một số công việc nhưng hiểu biết kém về một số lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, lại hay bốc đồng nói ra những lời thiếu chính chắn. Dân Việt Nam không thể tự hào khi có một chủ tịch nước như vậy. Một số người còn cảm thấy xấu hổ, không thể trông chờ gì vào trí tuệ, tình cảm và ý chí của một ông chủ tịch nước như vậy. Ông Phạm Minh Chính thì được truyền thông nhà nước ca ngợi là vị thủ tướng thứ 10 trong lịch sử kể từ năm 1945 đến nay, đưa ra nhiều cam kết trong bài phát biểu nhậm chức dài 12 phút. Ông Phạm Minh Chính khẳng định nhiệm vụ cấp bách quan trọng hàng đầu của chính phủ và thủ tướng là tập trung trí tuệ, nguồn lực cùng với biện pháp linh hoạt sáng tạo, nhất là chiến lược vaccine để chống dịch thành công. Đảng, nhà nước thấu hiểu chia sẻ với nhân dân những khó khăn vất vả, cả về tinh thần và vật chất khi phải tiến hành phong tỏa cách ly, Thủ tướng chia sẻ. Người được tín nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ cam kết nâng cao chất lượng của công tác lập pháp, xây dựng kỷ luật, kỹ cương, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ thống nhất ổn định khả thi tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ để kiến tạo phát triển bền vững đất nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ngoài ra, ông hứa sẽ thay đổi phương thức chất vấn và trả lời chất vấn. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho biết cảm tưởng, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải là người nhà hoạch định chiến lược. Vừa qua, các ông cũng có vài phát biểu đáng quan tâm, chứng tỏ có suy nghĩ, nhưng nói được chỉ là một phần và nhiều người cũng nói được như thế, còn chờ xem các ông làm được gì và làm như thế nào. Ông chính tỏ ra hăng hái sông sáo nhiều nơi, quá mức cần thiết đối với một nhà chiến lược, sông sáo vào một số việc cấp thiết, có thể là cần trong ngắn hạn, nhưng xem đó là việc thường xuyên của một thủ tướng thì sẽ lợi bất cập hại. Thủ tướng nên tập trung vào một việc hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện. Ông Huệ cũng chỉ nói chung chung chưa thấy có gì mới về việc làm luật và tổ chức phản biện tại Quốc hội. Bốn ông lãnh đạo ra trước Quốc hội nhiều phần để chỉ phát biểu những gì đã có trong cương lĩnh đảng Cộng sản thôi sao? Là câu hỏi của đảng viên lão thành Nguyễn Khắc Mai đặt ra. Cái nhân dân chúng tôi mong đợi là trước hết họ hiểu thế nào, họ đánh giá thế nào về tình hình đất nước trước vô vàn khó khăn. Covid, kinh tế, đầu tư, Trung Quốc, Biển Đông, vân vân. Ông Chính có nói tập trung chống dịch là nhiệm vụ lớn của chính phủ, coi như là nói chung cho cả bốn ông rồi. Một là họ cho rằng những điều ấy được nói trong cương lĩnh của đảng rồi họ là người thừa hành. Cách thứ hai là họ tránh, họ sợ hở khi nói về những vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước và đó trở thành thói quen.